xem miễn phí đăng ký đi nha. FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Hiện đang là một trong những nhà tài trợ chính câu lạc bộ Mainz 05 giải Bundesliga. Mở cược cho giải đấu Euro 2021 gồm các loại cược. Má kiếm rồi vậy, hãy quả chặt. Cược chấp, mẹ nó. Chào mừng các bạn đến với kênh Cười Được và với video này chúng ta sẽ đến với trận đấu của Hungary và Bồ Đào Nha thì trong trận đấu này Ờ, Hungary sẽ thi đấu trên sân nhà và nhà cái là kèo Bồ Đào Nha chấp một trái 82 trong khi Hungary ăn đủ thua 9 chấp mong 1 phần tư là tiền Hungary ăn 79 một trái rưỡi là tiền Hungary ăn 59 và Bồ Đào Nha chấp 3 phần tư để tiền ăn 6 tài xỉu trận đấu này là hai trái rưỡi và tiền xỉu 86 21 phần tư tiền tài 76 23 phần tư để tiền xỉu 65 và hai trái tiền tài 53 trong hiệp thì ờ, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn với kèo chấp nửa trái và là tiền Hungary ăn 76 chấp đồng nữa để tiền bầu bằng 67 tài xế F1 là một trái và tiền triệu 82 và 3 phần 4 để tiền tài 64 bây giờ chúng ta sẽ đến với lịch đầu và phong độ gần đây của hai đội nha thì trong à, bảng đấu này có sự tham gia của Pháp và Đức nữa đây là bảng đấu được gọi là bảng đấu tử thần của vòng chung kết Euro năm nay thì à, rất là hấp dẫn nha các bạn à, về lịch sử đầu thì chúng ta thấy rằng trong năm trận đấu gần đây thì Hungary không thắng được trận nào trước bồ cả hòa một và tụt 4 tỷ lệ thắng kèo là 40% và tỷ lệ ra tài là 60% cái hai trận đấu gần nhất của hai đội là năm 2017 thì ờ, ở hai trận đấu đó là vòng loại World Cup thì Hungary đều thua trước Bồ Đào Nha và thường kèo thì Bồ Đào Nha chấp khá là cao với hơn một trái lần các bạn kể cả khi thi đấu trên sân nhà của Hungary thì chấp cũng một một phần tư rồi đó còn à, trước đó nữa thì gặp nhau ở là ở à, vòng chung kết Euro 2016 à, thì hòa với số là ba đều đó. chúng ta thấy rằng mặc dù là Hungary họ khá là thất thế so với đẳng cấp của Bồ Đào Nha nhưng mà ít nhất gì nhiều gì thì họ cũng có được hai trận thắng kèo nha chứ không phải là là, là thua thiệt vật tuyệt đối và cái trận đấu của hai đội bóng này thì ra bàn thắng cũng khá là nhiều về phong độ gần đây của Hungary thì 10 trận đấu gần đây họ thắng 6 hòa 4 và không thua trận nào. À, tỷ lệ thắng kèo là 60% và tỷ lệ tài là 30%. À, chúng ta thấy rằng Hungary họ không phải là đội bóng quá mạnh nhưng ở cái phong độ hiện tại thì nó cho thấy được cái sự ổn định của Hungary à, ờ, 10 trận đấu bất bại và không thua trận nào trong đó có tới 6 trận thắng kèo là những trận đấu chứng tỏ rằng là những trận đấu mà vừa qua của Hungary họ đều thi đấu khá là ok vì thắng kèo nên mới có được một kết quả tốt và có thể là những trận đấu có thể là những trận đấu hòa hòa đi thì nó vẫn là thắng kèo các bạn đây chúng ta thấy là bốn trận đấu hòa thì có tới hai trận thắng kèo rồi là hòa trước uh, nga hoặc là hòa trước ba lan thì từ đó chúng ta thấy được là đó là những trận hòa họ thi đấu tốt trước cái đội thủ mạnh hơn họ đó thì tỷ lệ thắng kèo của Hungary cũng khá là ok nha cái trận đấu của họ thì nghiêng về xỉu nhiều với Bồ Đào Nha thì 10 trận đấu gần đây Bồ Đào Nha thắng 6 và 3 và thua 1 tỷ lệ thắng kèo của Bồ Đào Nha cũng là 60% và tỷ lệ tài là 60% Bồ Đào Nha cũng là một đội bóng, là một đội bóng mạnh của khu vực châu Âu và chắc chắn họ cũng là một trong những ứng cử viên vô địch của Euro năm nay đó. thì ờ, rõ ràng với cái phong độ này thì hoàn toàn Bồ Đào Nha có thể thách thức các đối thủ của mình đó. chúng ta thấy rằng họ thắng 6 trên trên 10 ờ, kèo gần đây ở những trận đấu trên sân khách thì chúng ta thấy Bồ Đào Nha cũng vẫn thi đấu khá là thuyết phục nha à, chúng ta thấy chỉ thua một trận là thắng 6 nè đó và ừ, thắng tới 6 trên 10 kèo à, chúng ta thấy rằng Bồ Đào Nha có được những trận đấu khá là ok các trận đấu thì hơi nghiêng về tài thì trở lại với kèo chính của trận đấu này thì việc Bồ Đào Nha được giải đánh giá cao với kèo chấp một trái nó cho thấy được cái sự nhỉnh hơn của Bồ Đào Nha so với Hungary thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta đều là đoán trước được vì với những cầu thủ uh, ngôi sao của mình thì Bồ Đào Nha hoàn toàn uh, trên cơ so với đối thủ của mình và khi chúng ta nhìn vào kèo á, thì kèo thấp nhất là kèo 3 phần tư kèo thấp nhất là kèo 3 phần tư nha uh, và để tiền ăn 6 cho Bồ Đào Nha thì cái cái xác suất cái kịch bản để cho Bồ Đào Nha thắng về mặt tỷ số là khá là dễ xảy ra rồi ít nhất là một bàn á, khá là dễ xảy ra 3 phần tư mà để tiền ăn 6 nữa nhưng khi mà chúng ta lên một trái thì lập tức cái tỷ lệ tiền này nó chỉ lại 82 thôi như chỉ là 82 chứ không phải một cái tỷ lệ đề tiền quá sâu nữa và thêm hơn hai kèo nữa thì chúng ta bắt đầu thấy đề tiền cho Hungary nên đâm ra đây là trận đấu mà theo theo theo mình thấy rằng nếu mà Bồ Đào Nha có thắng thì họ cũng chỉ thắng với cái biệt tầm một bàn thôi thì nó là cái cửa mà dễ xảy ra nhất cho trận đấu này rồi đó thì với bốn cái kèo này thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này còn cái mà Hungary à, liệu họ có có cơ hội thắng kèo hay không thì hoàn toàn cũng có nha các bạn đây chúng ta thấy nè à, tỷ lệ dùng cho Hungary vẫn ăn đủ thua chính ở cái kèo một trái này là kèo chính ở hai cái kèo cao hơn thì đề tiền cho Hungary chứng tỏ rằng Hungary có thể thua nhưng cái cái cái à, cái kịch bản để họ thua với cái biệt tầm hai ba bàn nó sẽ không dễ để xảy ra đâu đó thì à, đâu đó có thể một biệt tầm một bàn hoặc là một trận hòa là cái điều mà Hungary làm được tốt nhất trong trận đấu này thì với cầu trận thì theo cửa được thì các bạn nên chờ vào trong trận đấu lựa chọn nó sẽ ok hơn cá mình sẽ lựa chọn trong trận đấu này chính là kèo tài xỉu và tài sẽ là sự lựa chọn ưu tiên nhất của mình trong trận đấu này tài nha các bạn lý do vì sao chọn tài thì đây là trận đấu mà chúng ta thấy rằng khi mà nhà cái đưa ra cái kèo hai trái rưỡi rồi chúng ta thấy rằng họ không đặt cái sự chắc chắn lên quá nhiều cái sự chặt chẽ của trận đấu này nó không có quá nhiều dĩ nhiên là đây không phải một cái kèo thì sẽ quá mở nhưng ít nhiều gì nó vẫn cho thấy ra một cái hướng là ra được được banh các bạn có nghĩa là tầm hai bàn hoặc là ba bàn và chúng ta thấy rằng là các trận đấu của Hungary và Bồ Đào Nha à, ra bàn thắng cũng khá là nhiều đặc biệt là trong lịch sử đối đầu đó có thể là ở Hungary tỷ lệ ra kèo ra ra ra về mặt à, tài của họ cũng không phải là quá thuyết phục nhưng mà chúng ta thấy rằng với Bồ Đào Nha thì nó lại khác ra bàn thắng khá là đều vì vậy mà trong trận đấu này ở cái kèo hai trái rưỡi này chúng ta thấy rằng mặc dù chỉ là tiền xỉu 86 thôi tài vẫn ăn đủ thu 96 vẫn có cơ hội để ra ra banh nó vì vậy mà trong trận đấu này cường là được sẽ ưu tiên dòng tài trong trận đấu này ưu tiên dòng tài nha còn về cầu trận thì nên chờ vào trận đấu lựa chọn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cờ Là Được và nếu có ý kiến gì khác hãy để lại phía dưới phần bình luận và đừng quên nhấn nút like, đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất và trên video các bạn có số điện thoại của Cờ Là Được và cần gì thì các bạn cứ liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.